be năm nhiều năm Và em làm anh buồn sau hàng triệu năm Gặp em từ thế đơn bà rồi tiến hóa Hóa em từ khi thành lục địa đầy biến